trao một người ngày xưa anh đã hứa màu hoa kỷ niệm tuy đã tan úa tâm tư vẫn dạt dào năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy vì anh lỗi hẹn cho em hơn dỗi cho mi em nhạt nhòa anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm tự viết anh gửi cho em đời trải chiến chân em biết lỗi hẹn có phải tại anh Tiền đồn heo tút Tinh tú quê quần nghe anh kể chuyện đời lính Khi nào lối hẹn Em anh dối hờn Lòng anh thêm sao duyên Ngày đi anh chẳng được gặp em Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu Đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn Mà ước mơ chưa ta biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chưa gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc Chiều nay kết nghị Cho thắm hẹn tình những người còn đi xa Tiền đồn heo rút Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính lòng anh thêm sao xin ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu đã bao lâu rồi cành hoa uất tàn mà ước mơ chưa tan biết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em chiều nay kết nghị cho thắm men tình những người còn đi xa chiều nay kết nghi cho thắm men tình những người còn đi xa xuân trượt đến mắt môi chờ mong mong người biển biệt phương xa thương anh tháng năm đời chờ nỗi buồn cô phủ bao miền xa xin em thấu hiểu được lòng xuân say đêm giao đường vắng vọng xa xôi phố vui như thuở ban đầu gặp nhau giữa đêm lòng xa xôi phố vui như thủa ban đầu gặp nhau giữa đêm undo gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo vòng mơ người đẹp lâu hoa rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn, nhìn đời thấy lắm phù phang mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dị vãng người liền tột tình nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoa quên niềm đau dị vang lan tràn lên gác tia huy hoàng diêu đổi theo nước mắt gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang em em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đai trang